à, nay à, mình sẽ làm một món à, bún của Huế đặc sản của quê mình thì à, đầu tiên thì mình chắc mình bật à, đun sôi nước lên mọi người nhé cái bên thịt này thì mình rửa rồi nè mình cho hết vô luôn rồi với lại là mình bỏ thêm bỏ tất cả các xả thơm với lại là đầu hành vào luôn nhá xong rồi mình đun sôi khoảng tầm độ nếu mà mọi người thích ăn dai thì khoảng 45 phút còn nhưng mà thích ăn mềm rụt ra luôn á thì khoảng tầm uh, một tiếng tầm này tiếng rưỡi tiếng tiếng rưỡi tầm này rồi đậy nắp lại xong giờ đến uh, tí nữa rồi mình lại uh, ờ, lên gia vị 2000 years later đã chưa <laughs> chắc mình bỏ mình vớt hết tất cả thơm với xả ra mình vớt luôn nhá chỉ lấy nước thôi vớt hết ra nha vớt hết uh, lấy nước uh, sau khi mình lấy ra thì mình thấy nước ít quá mình sẽ chêm thêm ít nước nữa mọi người nhá còn một ca nước 150, 150 ờ, lít nha rồi rồi, ờ, mình đun tiếp Nước sôi rồi mình sẽ bỏ huyết với chả vào mọi người nhé Đây là huyết bò này để 5 phút và mình sẽ nêm nếm nhé Ok đó bây giờ mình sẽ nêm nếm xem thử nước có ngọt hay là thanh gì chưa mọi người nhé thanh rồi đó thanh ngon rồi đó rồi mình sẽ cho một muỗng nước mắm quả một quả to nước mắm rồi nem hạt nem nem cơ no rồi một ít bột ngọt bột ngọt thôi vừa thôi nhỉ nửa nửa lửa một bột ngọt thực ra thì uh, mình với vợ mình không thích ăn bột ngọt lắm ăn vừa thôi bỏ vừa thôi à, cái mà quan trọng nhất là ruốc ruốc mình để cho nửa mùng ruốc rồi vã mình quậy nước lên nhìn nó thích rồi đó còn, còn bên này là tô tô tóc mỡ tóc mỡ mình uh, phi với hành hành tỏi à, với uh, lá dầu điều nhìn thơm không ớt bột nha cho vô rồi có cái là không ngon đâu nha cái độ màu đó mọi người thấy ờ, cái thường thường mà đi ra quán ăn mà thấy ờ, ở trên là có đồ màu là cái này đấy quay lê nào ừ, thơm thơm quá vì uh, ờ, hành phi á hành mình phi lên á hành với tỏi với uh, phi lên là thơm rồi đó thì mình sẽ nêm nếm lại xem thử à, vừa mình ăn chưa nhá Mọi người cứ nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình thôi ừ. ngon rồi đó ngon rồi ok rồi đó đậm đà đậm đà thơm rồi làm nước xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái xương vào lại cho nó thấm thấm gia vị đó long thì làm thêm tí nước lòng ớt của chấm là về luôn rồi xong lại nồi lại ok Two hours later. Rồi bây giờ nước sôi đâu mọi người nhé. Ờ, mình sẽ lấy uh, nắp ra và mình cho bún vào vào vào tô. Ok. Đấy, nhìn hấp dẫn nha, nhìn ngon nha. Rồi cho bún vô. Ok. Mình sẽ cho um, viết vô rồi cho thêm hai cục trà rồi. mình đang mò mò mò trà tiếp múc nước nha mình sẽ múc nước nếu mọi người nếu mà ăn cay được thì, thì để luôn đồ màu còn không thì mình mình, mình vớt ra tô bún bò hủi của mình đây mình cho thêm hành nữa là xong rồi ok rồi ok hello mọi người Ui, lâu lắm rồi mới uh, quay lại anh em ạ à. không phải là vì uh, nói chung là uh, đợt vừa rồi uh, nhà mình đi lên uh, bệnh viện nhiều không có thời gian với lại cuối tháng uh, vừa rồi nói chung là nói chung tháng mà tháng 6 hơi bị đen kiểu ốm suốt ngày không có quay clip được mình bị dị ứng mình bị dị đồ ăn mình không có quay được thì bây giờ mình uh, sẽ giới thiệu mọi người một cái món uh, đặc sản quê mình bún bò huế bún bò huế nhưng mà không có bò <laughs> bún bò tuy là bún bò huế nhưng mà không có bò thì tức là mua mình tính là mua nặng nặng bò nhưng mà mua mua ít cũng không được mà mua nhiều thì ăn không hết thành ra thôi thành ra thôi đây là gì ạ à? sơ xương ngon nha ở bên này là ớt sa tế ớt sa tế nếu mọi người ăn mà không đủ cay thì cho vào nước bên này là ớt ờ, nước mắm ớt trái để tí ờ, chấm với thịt à, ngon chưa ngon liền đây là tô bún bò của tôi gồm có chả à, huyết bò heo các kiểu ok chưa nhưng mà mọi người nhớ nhá ăn bún bò không thể thiếu hai cái thứ nhất là rau sống rau sống là cái thứ nhất cái thứ hai đủ mọi người biết là gì không đủ em biết là gì không <laughs> biết kia nha chanh không thể thiếu dù cái nước có ngon cỡ máy nhưng mà khi mà mình uh, vắt tí chanh vô á, là nó sẽ ngon hơn được okay. không ui nóng quá nóng quá ui thôi, thôi mời mọi người làm tí nhá làm thử nhá làm thử một tí thôi trang tí nước mắm đi mình thì mình chưa nếm nhưng mà mình thì cái cái sở thích của mình là thích ăn ờ, đậm đà sắp tới mình sẽ làm ờ, chắc là mình sẽ focus vào những cái món ở Huế trước đấy thì đừng vừa rồi làm mà mình không có lên danh sách mỗi khi mà đi tìm thực đơn hơi mệt ai mời mọi người làm một tí uhm. Và tôi chưa cảm nhận được chưa cảm nhận được phải lái tí nữa tính ra tính ra nghe từ đầu á nếu mà mọi người mà có làm món này á, thì mọi người nhớ giúp mình là mua xả nhiều lên mua xả tầm khoảng độ 5 à, đến 7 ngàn xả Đấy, cho vào nước là sẽ rất là thơm nha lúc đầu á, là mình ờ, cho vừa xả thôi nhưng mình thấy uh, chưa thơm lắm rồi sau uh, mình đi mua thêm mình đi mua thêm ít mình bỏ vào là bây giờ cái mùi cái mùi y chang nước ở ngoài tiệm bán bún bò huế trăm phần trăm 100 phần trăm ngon á nghe ngon á nghe không, không phải làm ở nhà mà giờ giờ thua người ta làm đâu nghe không à, còn giúp cả nè uhm. cái chả nó mềm nó thơm chả chả heo nhỉ mềm mềm thơm thơm ngon huyết là huyết bò thử phát à Ừ. mềm thơm thơm cũng mềm ăn nè cắn cái là ra luôn nè nuốt Ủa mà tính ra huyết này là, là, là sao ta huyết mềm à đó huyết này là huyết cứng nha huyết có hai loại huyết một là huyết mềm hai là huyết cứng nhưng mà huyết của mình á là huyết cứng nhưng mà là mình hầm mình hầm mình muốn cái thịt của mình hầm ờ, cho nó mềm á thành ra mình hầm lâu thành ra nó nó mềm xèo luôn à, à ừ. ngon ngon chứ chứ bình thường mà huyết huyết cứng ở ngoài chuyện mà mình không bao giờ mình ăn mình không bao giờ mình ăn mình thích ờ, huyết mềm hơn ăn nó kiểu như cắn nó xịt nước ra nó phê hơn hmm thịt anh em thấy thịt không ừ. thịt nha mình mình cắn nè ừ, ngon ha ừ. ừ. mềm lắm mềm ăn sướng hơn mềm ăn sướng hơn à, răng ai mà khỏe thì ăn cứng nhưng mà răng mình lại hơi hơi to ăn này cho anh em thèm chơi ok à, nhìn không nhìn thấy mềm không đệm xèo luôn nè Úi rồi lại bảo không thèm đi uhm, đệm xèo à một phát là ra luôn ngon uhm. là công nhận mình á cái tháng trước mình là đúng đen luôn hay mình thử ớt sa tế thử ớt sa tế xem thử không cay không cay lắm nó thơm mà nó không phải tới mùi ớt sao nó thơm mùi hành nhỉ hả sao nó mua hành nhỉ vô lý nhỉ thế là thế là chắc uh, cái nước uh, cái, cái cái chảo mà khi mà mình uh, cái dầu á cái dầu khi mà mình uh, mình uh, phi hành đó mình phi hành nó còn cái mùi hành ra sau mình uh, sa tế ớt bột này lên nó vẫn có mùi hành à vô lý không không được không ổn à. rồi nó cắn nhau à không ổn à, làm tí uhm cắn thêm cái ớt đó perfect ăn bún là phải cầm lên mà hút cho nó sướng uhm. làm một cái nồi bún của mình như thế là hết đâu đó khoảng tầm ờ, ờ, trăm rưỡi hai trăm nhưng mà mình ăn ờ, ví dụ ăn hai vợ chồng thì ăn có thể tầm ờ, hai ngày không hai ngày thì nghe hơi quá hai buổi ba bữa như ba bữa được đó ba bữa lắm bây giờ ăn tối nay ăn xong là sáng mai ăn cái là hết rồi còn ghê lắm là trưa mai là hết uhm, nó mềm ruột mà ghê lắm mà trưa mai hết rồi à, nói chung là ba bữa ba bữa đó ngon được trăm rưỡi ba bữa một bữa 50 ngàn 50 ngàn chia cho hai người 25 ngàn một tô được nói chung là được 25 ngàn một tô nhưng mà ăn full topping ok uhm. Uhm. cái nước á nó thành nó ngọt cái mùi xương mà ngọt à, ngọt cái mùi xương ngọt của xương thanh uh, có mùi xả thơm thơm mùi xả thơm thêm tí mùi ruốc um. rồi còn cái màu á cái màu mà ở trên cái nước bún của mình á là mình phi uh, phi hành hành hành củ nè phi tỏi nè với lại là dầu điều dầu điều mọi người nhớ nha dầu điều thơm lắm dầu điều mezan thơm thơm lắm hãy cho thêm cái đấy vô màu màu mè cho nó đẹp màu mà mình gọi là nước màu mà làm cho con nít ăn thì không để màu nhưng mà ví dụ người, người lớn thích ăn cay thì làm tí màu mè cho nó hấp dẫn còn này khó gấp quá ngon ngon á em thực sự luôn á thực sự mình không phải nói điêu đâu nghe bún bò huế á ở mình á mình ăn rất là nhiều tiệm nhưng mà mình phải công nhận một điều với mình là mình nấu cũng ngon không khác gì mọi chuyện xương là một tí ống tỏi là một tí xương ừ, mọi thấy không nó mềm rục thấy không nó nay ừ. thì trong một cái là hút mình nước liền kêu bắp chanh là nước mắm thì phải còn còn mà bắp chanh thì mới ngon ăn là thấy thiếu thiếu thiếu gì là biết liền bún bò là phải có chanh à, mọi người nhớ nha phải có chanh còn ví dụ đôi lúc mà nhiều người không ăn được à, rau sống á, thì thôi thì bỏ qua nhưng mà chanh là phải không thể thiếu nha nhớ nha mọi người thử ăn một cái tô bún mà không chanh với lại là một tô bún có chanh mọi người xem thử so sánh là biết liền khác biệt khác biệt đó đấy làm thêm miếng nữa rồi xong ừ. cái này á mà như thịt thịt xương này á như bình thường mà mình đi mua mà xương xỉu quắt á là người ta có một một cái nước sốt mà nước sốt gọi là à, đặc quyền luôn á đặc quyền của chấm xương xỉu quắt ngon lắm tức là ớt này nè ớt này với ớt tương với thêm ớt tương phở mà màu đen á nếu mọi người biết không tức là ớt này ớt bột này xong rồi bỏ vô bỏ ớt tương đỏ xong rồi bỏ thêm ớt tương đen của phở ớt chua chua đó xong rồi trộn lên xong rồi bắt thêm tí chặt nữa vừa rồi đảm bảo mọi người là chấm xì quách là tuyệt đỉnh uh, anh thấy ra nhiều cái nước sốt ngon lắm ngon á uhm. chụp bài tới mình sẽ làm thêm những cái món à, Huế như là bánh khoái bắn coi Huế chẳng hạn à, bắn lục lọc Huế rồi là nem lụi Huế cái gì món nào mà, mà gắn liền với Huế là mình mình quốc tới ok rồi xem thử xem cái trình độ nấu món Huế của mình ra sao trông ngon không uhm. ngon quá một cái tô này mình ăn á là gấp gấp đôi của tô ngoài tiệm <laughs> topping gấp đôi mà nước gấp đôi bún gấp đôi no quá mọi người ạ thôi chắc mình uh, mình ăn xong rồi <laughs> mình dừng uh, kết thúc video tại đây nhé mọi người nếu mà muốn mình làm những cái món gì mà đặc sản Huế thì cứ comment ở phía dưới cho mình biết ok rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người nhớ like share giúp mình với nha mọi người bye bye hẹn gặp lại